này và trong cái biểu tượng mỗi bên nó sẽ có một cái chốt chúng ta sẽ tìm cái chốt thường là sẽ nằm ở bên này đây bên trong phụ kiện thì gồm có củ sạc củ sạc này là có ba chế độ sạc nhanh là 5V này 9V 12V có chế độ sạc nhanh luôn 20W và ở đây thì à, vì là hàng nhập công ty chính hãng hàng quốc tế Anh Quốc nên là thường này sẽ có cho chúng ta nhiều cái đầu sạc đi các nước mà mỗi nước sẽ có những cái đầu sạc găm ổ điện khác nhau nên cháu xéo nè dẹp xéo nè dẹp thẳng nè à, ờ, cháu tròn nè hai cháu tròn nè rồi ba cháu nè ba cháu rồi bên trong là có cái à, túi nhung vô cùng dễ thương túi nhung này thì có cái dây sạc vô cùng xịn sò quá xịn luôn hai đầu tc hết hai đầu tc để gắm một đầu vào máy